Ờ, đã quay trở lại ờ, với ờ, trên đoàn của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề là người Việt ở trong nước và người Việt ở nước ngoài các bạn thì nhân dịp lễ 30 tháng 4 thì mình cũng chia sẻ về vấn đề người Việt trong nước cũng như người Việt ở nước ngoài thì mình có lên Facebook mà cũng dạo Facebook thì mình thấy cái mâu thuẫn giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài à, nó sâu đậm quá các bạn kể cả thế hệ sau này họ cũng có những cái xung đột những cái mâu thuẫn với nhau à, mà à, nhân dịp cái nghễ ngày 30 tháng 4 thì mình cảm thấy là à, cái mâu thuẫn này nó không xuất phát từ vấn đề trong quá khứ nó không xuất phát từ vấn đề chiến tranh ngày xưa mà mình theo mình nghĩ nó xuất phát từ vấn đề về kinh tế các bạn có nghĩa là người Việt ở bên nước ngoài họ có một cái nhìn à, về Việt Nam của 30 năm về trước và là 40 năm về trước họ nghĩ rằng Việt Nam rất là nghèo rất là ngu à, rất là không biết cái gì cả à, họ khinh thường và khi khi dễ người Việt Nam ở trong nước cho nên dẫn đến là cái thế hệ sau này họ, họ, chống đối lại là hai bên nó nó không thích nhau chứ thật sự không phải về vấn đề về chiến tranh mà tại vì những cái người mà chịu ảnh hưởng của chiến tranh ngày xưa đó thì theo mình tới bây giờ là cũng đã chết hết rồi các bạn à, chết gần hết rồi vẫn mà còn sống thì nó cũng là à, già dữ lắm rồi già thì người ta cũng không có gọi là háo thắng hay là đấu đá hay là thù hằn gì nhiều nữa các bạn mình cũng gần 40 rồi các bạn à, cho nên là à, mình cũng không phải là sống trong cái thời chiến à, nhưng mà các bạn ở bên nước ngoài à, giống cũng sẽ giống giống như mình thôi các bạn cũng cũng không sống trong cái thời chiến các bạn cũng không chịu ảnh hưởng của thời chiến nhưng mà các bạn suốt ngày cứ xỉa xối người Việt ở trong nước xỉa xối cái quê hương của các bạn các bạn cái quê hương của các bạn thì các bạn à, muốn nhớ thương và hay về cái quê hương của các bạn à, nhưng mà các bạn lại lúc nào cũng xỉa xối cái quê hương của các bạn nói này nói kia vậy trong quê hương đó, mà bản thân của các bạn là người Việt Nam thì cho dù các bạn có quốc tịch nước ngoài thì người nước ngoài họ vẫn biết được các bạn là người Việt Nam là người da vàng à, chứ không phải là người của họ mặc dù các bạn có quốc tịch các bạn phải nên nhớ rõ cái điều này à, và cái quê hương của mình thì mình không nên xỉa xối không nên chửi bới nếu mà chỉ làm như vậy thì mình đừng có về mình từ bỏ luôn cái người việt luôn ai hỏi bạn các bạn nói các bạn người châu á được rồi nghe các bạn à, và mình có nói với các bạn như thế này là 30 năm về sau hay là năm nay 2023 thì các bạn phải nhớ biết là cái kinh tế Việt Nam hiện tại nó phát triển rất là nhiều rồi nó không còn là Việt Nam của cái nhìn ba bốn mươi năm về trước cho nên các bạn hãy bỏ đi cái suy nghĩ kinh thường của Việt Nam và ngày hôm nay cái thế giới nó đã phẳng vì có internet internet ngày hôm nay và internet ở Việt Nam là internet mạnh đó các bạn bạn đi đâu các bạn cũng có wifi các bạn cũng có internet các bạn truy cập rất là nhanh đó, người ta đủ kiến thức đủ thông minh để đọc những tin tức để hiểu và để nhận định để quyết định những vấn đề gì chứ không phải là người ta ngu muội nghèo nàn giống như một cái nhìn của ba bốn mươi năm về trước đó. thì các bạn phải nhớ một điều là à, ở người Việt hiện tại bây giờ đi ra nước ngoài du lịch chơi rất là nhiều đi châu Âu đi Mỹ đi Canada đi Úc đi tất cả và thậm chí là mua nhà mua đất ở bên nước ngoài luôn đó. là do chính năng lực của người ta à, chứ không ờ, phải là, là là là ăn cướp ăn trộm gì hết hay là làm chuyện xấu gì hết mà các bạn đừng có suy nghĩ như vậy các bạn đó. thậm chí là nhiều người một cái suy nghĩ rất là tiêu cực về ờ, Việt Nam trong khi Việt Nam các bạn phải biết là nó đang phát triển từng ngày và phát triển rất nhanh các bạn các bạn đọc ở trên báo hay là những cái, cái thông tin của chính phủ các bạn thấy tốc độ tăng trưởng 6 đến 7 phần trăm các bạn nếu mà người ta báo cáo như vậy thì các bạn phải nhớ là thực tế nó sẽ là 10 đến mười mấy phần trăm các bạn chứ không phải là ít ừ, các bạn cứ vậy nhìn cái nước Việt của mình và nhìn cái cách mà người Việt tiêu xài tiền thì các bạn sẽ biết được là người ta có tiền hay không có tiền ừ, nhà cửa ngày xưa của của người ta bây giờ cũng là giá trị đã tăng lên mấy tỷ bạc chục tỷ bạc đó chứ cũng tương đương với một cái nhà ở bên nước ngoài chứ không có rẻ hơn đâu các bạn xe người ta cũng mua ở đây trả giá cũng cao hơn bên nước ngoài người ta vẫn có tiền người ta mua nên bỏ những cái suy nghĩ à, về một cái nước nghèo nàn Việt Nam nghèo nàn ba bốn năm gì ba bốn mươi năm về trước để mà khinh thường rồi nói này nói nọ với Việt Nam để dẫn đến hai cái thế hệ sau này à, xung đột à, đấu đá lẫn nhau à, giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài à, mặc mặc dù là những cái thế hệ sau này họ không biết gì về chiến tranh không chịu hậu quả của chiến tranh cũng chả có liên quan gì cả đó. cho nên là các bạn phải hiểu à, được cái điều này à, còn về vấn đề về à, theo Mỹ theo chung gì đó các bạn thì các bạn ở bên nước ngoài hay hay các bạn ở trong nước như vậy người ta à, cũng đều có một cái quyền để yêu một cái đất nước nào đó yêu Nga yêu Đức yêu uh, Mỹ yêu Trung yêu Úc thì người ta bày tỏ cái quan điểm của người ta đơn giản là như vậy thôi à, cho nên là cũng đừng ừ các bạn ờ, tự nhiên có, có người yêu chung thì các bạn à, kia ở bên Mỹ nhào vô chửi bới người ta nói này nói nọ và còn các bạn yêu Mỹ thì bên các bạn yêu chung nhào vô chửi bới qua này qua nọ thì à, và những cái, cái cái nhìn thiển cận về Việt Nam của 30 năm về trước áp dụng cho ngày hôm nay à, nó làm xung đột giữa hai cái thế hệ chúng ta đó. thì các bạn phải biết là các bạn ở nước ngoài các bạn nhớ về quê hương các bạn trở về quê hương các bạn tâm quê hương thì những người Việt ở trong nước họ cũng muốn được đi qua bên nước ngoài thăm các bạn đó là một cái tình cảm rất là thiêng liêng thì cùng một dân tộc cho nên chúng ta không nên mà à, có những cái nhìn thiển cận để mà xảy ra những cái xung đột đó, xảy ra những cái xung đột giữa những cái thế hệ sau này à, đó thì mình chỉ có à, như thế này à, có những cái chia sẻ với các bạn là như vậy để các bạn có thể à, suy nghĩ lại à, để mà có một cái nhìn cởi mở hơn về Việt Nam à, của 40 năm về sau à, nó như thế nào à, để mà cái à, sự mâu thuẫn giữa người Việt trong nước và người Việt nước ngoài nó mất đi bởi vì chúng ta là cùng một dân tộc ừ, các bạn thấy các bạn về quê hương các bạn thăm thân các bạn thăm quê hương thăm đất nước thì những người có tiền ở trong đất nước còn muốn được một lần qua bên những cái khu người Việt ở bên nước ngoài để thăm các bạn thăm đất nước của nơi đó và cũng đồng thời cũng phải ghé các bạn và cũng được ăn những cái món ăn người Việt nó rất là ấm áp rất là tình cảm còn những chuyện gì trong quá khứ nó đã mất rồi các bạn nó đã quá nó là quá khứ rồi mà những cái người mà chịu ảnh hưởng trong quá khứ thì nếu mà họ có cái thù hằn họ có cái mâu thuẫn thì mình không trách những người đó tại vì những người đó là những người mà chịu ảnh hưởng trực tiếp đó còn ví dụ như các bạn là những thế hệ sau này giống như mình thì các bạn đâu có chịu ảnh hưởng cái gì mà các bạn <laughs> lại à, có những cái mâu thuẫn mà nó, nó dây dẳng mà nó, nó sâu xa mà nó kéo dài lâu đến như vậy đó thì các bạn cũng có nên uh, có nên có một cái suy nghĩ lại để mà chúng ta có thể dễ dàng uh, tiếp chuyện với nhau uh, để cho các thế hệ nó có thể hợp nhất với nhau để mà cùng nhau phát triển các bạn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn